Mình phải đi à, thu hoạch su su xong thôi mọi người <laughs> Đã chưa à, Mình liên hệ với các bạn để chia sẻ cho các bạn một ít nha Trời ơi nhìn tắc này Quá trời quá đất Mình sẽ chia sẻ bớt cho mọi người ăn cho vui Xin chào các bạn Mình là Yos Và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki Y and K Venture Đến với channel của tụi mình Các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn Những chuyến đi chơi Những hành trình đi cắm trại Ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là Hoa Kệ Adventure. Thì hôm nay á, mình sẽ dẫn à, cả nhà đi thăm cái vườn của mình và thu hoạch một số thứ nha. Ok, thì đầu tiên á, mình sẽ uh, cho mọi người thăm cái vườn à, su su của tụi mình. Đây là năm đầu tiên tụi mình trồng. Do là năm đầu tiên á, tụi mình trồng ở trong chậu cho nên là nó không phát triển tốt như những nhà khác à, nhưng mà không sao tại vì tụi mình muốn à, tiết kiệm đất đấy cho nên trong trong chậu à, đủ ăn là được rồi đó nhưng mà nó ra quả nó rất là tốt à, thì bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cho mọi người xem đây mình sẽ hái quả đầu tiên ở đây đây mọi người thấy chưa su su nha mình trong su su gái nhá qua đây này qua đây cho mọi người đâu á <laughs> một quả nhìn sướng chưa mình phải mang găng tay chứ không là chích là thôi phê luôn thì su su gái này á là mà ăn mình thấy ngon hơn là ngọt hơn là su su mà không có gai đó mình nghe bảo cái loài mà su su trắng ấy là nó còn ngọt ngon hơn nữa nhưng mà năm nay chưa có giống để trồng để để để năm sau từ xem đó thì năm nay mình trồng được một chậu su su đó mà trong trong chậu thì với năm đầu tiên này em không biết sao nhưng mà nó mọc lên đây có quả ăn là để vui à đây có quả này nè mọi người này đó bây giờ mình hái tiếp nhá để xem hôm nay đi thu hoạch được mấy quả hai quả này rồi qua bên này cho mọi người xem này mập đắng hết mua rồi nhưng mà <laughs> có hai quả li ti ở đây này <laughs> để vậy cho nó đẹp tại mình chưa có thời gian để mà làm vườn lại nữa một quả nắng phết chứ đùa hai quả mình cho mọi người à, coi mấy cái quả đang ở trên cây này mình thích chưa sau này uh, có một quả nữa này đó rồi bên này thêm một quả nữa này đấy su su thì nó cứ ra dân dân dân ăn là và hợp lý luôn rồi ở bên này có quà này này mọi người nè cho mọi người xem cái chậu này đó chậu nó cũng không to lắm đâu mà tài nó đang thiếu đất rồi đó mà mình có thời gian để mà thêm đất vào quẹt luộc luộc uh, chấm với kho quẹt ăn cũng ngon hey. Oh. <laughs> quả này là trộn ở đây mà không thấy nè đấy quá trời luôn á wow. mình phải đi ờ, thu hoạch su su xong này mọi người trong được bốn cháu thu hoạch được uh, ờ, 14 quả mà lần này là tụi mình ăn tới lần thứ ba rồi lần thứ ba rồi đó mà hai lần trước này mình bận quá không có thời gian luôn để mà quay cho mọi người xem thì hôm nay quyết tâm là dành thời gian để mà đi quay cho mọi người xem đi thua su su ở nhà như thế nào mình trong là su su gai hết á đó. đó mà mấy cái giống này là ừ, à, vợ mình với mình là đi xin để anh chị ở đây trong chân đó, mọi người chia sẻ lại để năm nay trong thử nghiệm ở trong chậu thì à, ra được thành quả như thế này thì nhân tiền đấy là cảm ơn Ừ, cảm ơn mọi người rất nhiều đó rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi thu hoạch tiếp um, à, mấy cái khác nhá, về là thăm thêm vương của mình đó thì nhân tiền đây là vợ mình mới trong thử um, cây ờ, à, rau ngót ô cái cây này là ở đây là siêu mắc cây rau ngót dẫn cho mọi người à, cái cách trong cây rau ngọt ở nhà nha rồi trước khi mình đi thu hoạch thêm á thì mình sẽ à, à, thăm cái vườn đặc biệt này và cho mọi người à, xem là là như thế nào cái này á, là cái vườn ngò gai của vợ chồng mình đó vợ chồng mình à, à, sẽ dành một dịp để mà làm một cái garden bed cái bên này đó cái bên này để trong thêm một cái vườn ngò gai tiếp nữa rồi làm clip hướng dẫn cho mọi người trong à, cho những ai không có kinh nghiệm nhá còn tụi mình trong à, nhu cầu sử dụng của hai vợ chồng á, mà được như thế này á, là tụi mình cảm thấy rất là vui rồi thất bại nhiều lần à, lắm rồi mọi người nhưng mà đây cho mọi người xem này Phà, đã chưa đây xin giới thiệu với mọi người vừa ngò, ngò gái của vợ chồng mình <laughs> à, mình mình đang cố ý à, để cho người xem một cái lá này rất là mềm rất là dài ngon lắm mà nó không bị gai khó chịu nhá cái này ăn rất là thơm luôn á này cho mọi người xem này trời ơi hơn một đám bay mà mà muốn ăn ngò gái á thì à, comment ở phía dưới video rồi à, mình sẽ chia sẻ một ít cho mọi người ăn cho vui nha của ít lòng nhiều nha mọi người đó cho nên là ai muốn ăn ngò gái thì cứ comment ở phía dưới để mình biết để à, mình liên hệ với các bạn để chia sẻ cho các bạn một ít nha ăn một bữa rồi <laughs> Rồi bây giờ mình sẽ đi thu hoạch tiếp Đây còn đây là cái vườn rau lang của vợ chồng mình Ăn không bao giờ hết <laughs> Nếu anh chị nào mà muốn ăn à, rau khoai này á, rau lang này á Thì cứ liên hệ với tụi mình, cứ comment ở phía dưới video Để cho mình à, chia sẻ Tại vì à, cái này nó ra nhanh lắm Cho nên cứ phải ăn liên tục mọi người ạ Ăn xong rồi cắt để nó ra cái mới chứ không để là một hồi thì lá nó ra Cho nên là ngày á thì cũng, cũng uh, comment ở dưới cho mình biết nha từng ngày nha đó rất là, là nhiều luôn đó mình sẽ chia sẻ bởi cho mọi người ăn cho vui nha mọi người rồi bây giờ uh, mình sẽ thu hoạch ớt ở chỗ ớt này nha ớt là chín hết rồi cái quả ớt này á, nó rất là to và nó cay mọi người ạ cay lắm làm đến đó mọi người ạ Thôi cắt nhiều đây đủ ăn ha Đẹp chưa Được tươi nha trồng Rồi Bây giờ hái cái quả này mới vui này <laughs> Mọi người Có thấy cái quả bí này nó nằm ở trên gian luôn không <laughs> Đó Bư cho bà luôn Bây giờ hải xong làm sao mà đưa xuống đây đây, <laughs> Để mình đi lấy cái thang này nhá rồi bây giờ mình cắt cái quả bí này nhá xong đem nó xuống mày là một cái vấn đề này Hey. <laughs> kia cũng cắt khoảng 4 sao cuối cùng của cái giang và bầu cũng mua cái <laughs> chỗ này cho nên là cái hình dạng của nó rất là buồn cười nó bị sửa câu tôi nhất bản này nhưng mà mình bấm thì nó vẫn còn nón lắm nốt của vợ Minh Công Vậy thêm mọi người phiên là lốt Đây cũng gọi là trong thư Nhưng mà cũng uh, vượt hạt ăn tức uh, mấy lần uh, bao quần là lốt rồi mọi người <laughs> Đó Đẹp chưa Cái này á là do mình chưa có thời gian chứ nếu mà mình có thời gian á mình làm thêm cái nhà kính nhỏ nhỏ che nó lại nữa là tuyệt vời là lá nó sẽ tốt hơn nữa nhưng mà đây là lột cũng thất bại nhiều nhiều lần này nhưng mà lần này là mình thấy vợ mình thành công rồi đấy nếu mà mình làm được cho vợ mình kỳ kỳ nhà kính không cân to ờ, khoảng ờ, hơn mét đấy tầm trên này che lại xương của một đông nữa là chắc chắn là là, là sẽ thành công rồi và một thành công rồi mình sẽ quay video này để cho mọi người đây mèo bình ờ mà vừa bà giá và vừa mình để lại vừa mình gắm mà nó lên được như thế này này đó. nhưng mà để khi nào thành công đã thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách của vợ mình làm nha rồi bây giờ khoe thêm với mọi người thì uh, à, gian mong tới hết đâu mà quả mới nó vẫn đang ra thôi mọi người mấy quả nhỏ nó vẫn ra nhiều ốc này thơm ghê Minh xin tổng kết lại cho mọi người xem này Thu hoạch hôm nay của vợ chồng mình này Qua trời quả đất luôn ha Có su su này Có tắc này, quất này à, Ngò gái này Rồi bị đau này Đã chưa Trời ơi nhìn tắc này Hoa trời quả đất Trời ơi bây giờ ngồi để không biết bao nhiêu quả luôn á <laughs> Wow quả sướng luôn Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của vợ chồng mình Thì à, đây là thành quả của ngày hôm nay Nếu mọi người xem video mọi thấy hay like, share và comment chia sẻ cho video của tụi mình vậy nhá. Và nhớ ấn chuông theo dõi, nhớ đăng ký kênh của tụi mình. Tụi mình là Vine Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.